chào tất cả anh em đã quay trở lại video của tôi ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh em sản phẩm chơi ờ, bầu cua tài xỉu sóc đĩa mới nhất của công ty tôi Đấy, đó chính là cái máy ờ, A59 này Đấy, cái máy này thì bên công ty tôi đã cài đặt sẵn chơi cả được cả, cả ba bộ môn đó là bầu cua tài xỉu với sóc đĩa Đấy, anh em ờ, vào sân chơi anh em chỉ cần cầm đầu cái máy công ty tôi vào Đấy, cái trong phạm vi 7 đến 10 mét trở lại nó sẽ phân tích và nó báo dung cho anh em Đấy thì không để là mất nhiều thời gian của anh em đấy tôi vào tôi ờ, test luôn độ hiệu quả của máy cho anh em xem anh nhá đấy thì uh, trước khi vào test độ hiệu quả của máy thì tôi uh, ờ, thiết test qua ba cái bộ đồ chơi tôi đã chuẩn bị trước đó là bầu cua tải xíu sóc đĩa đấy thì đây là cục lâm châm uh, hít cực mạnh anh em nhé đấy những anh em đi chơi sòng sới anh em nhiều anh em biết đấy anh em vào sân chơi anh em uh, test con lâm châm đồ bịp bát hình đĩa âm dương đấy thì đồ bịp rất là hít cực mạnh anh em nhá. đấy không thể hít luôn đấy cái vị này à, bài tôi mua tạp hóa rồi đấy, tôi mua về tôi cắt tôi test cho anh em đấy. không hít anh em nhé đĩa cũng vậy này đấy, không hít luôn những sao mua tại xỉu cũng thế này đấy cái nắp này cái nắp thường dùng anh em ơi sòng sới anh em hay chơi đây đấy không hít anh em nhé đấy, không hít luôn hộp đĩa cũng vậy này đấy không hít ánh sáng cái bầu cua đấy, cái tô này là tôi là tôi hay dùng hàng ngày đây ăn canh cơm tôi được này tôi mang test cho anh em đấy khẳng định anh em đây đồ xanh xanh chín đỏ đen 5 năm luôn anh em nhé đấy hột đĩa cũng vậy này cho mình hít anh em nhé đấy, anh em mà cần chơi đồ nó hít thì anh em không chơi anh em nhé đấy thì như vừa rồi Tung đã test qua cho anh em năm châm đấy để khẳng định anh em đồ này đồ xanh chín đồ 5 năm đấy thì uh, tôi vào tôi test luôn độ hiệu quả của máy anh em nhé đấy thì uh, đầu tiên là tôi uh, test luôn uh, bộ um, đồ chơi tài bộ, bộ tài xỉu luôn anh em nhé thế thì uh, hình thức chơi tài xỉu như nào thì uh, nó chỉ có hai nhịp dung thôi đấy tài nó sẽ là hai dung xỉu là một dung anh em nhé anh em đi chơi anh em vào sân chơi anh em chỉ cần khởi động máy này này đấy, anh em bấm cái nút tài xỉu này đấy là khởi động chơi tài xỉu này thì cái máy này nó rung rất êm đấy, tôi sẽ bỏ trong cái cốc này để nó vọng lên anh em uh, nghe anh em đánh cùng tôi anh em nhé đây tôi vào test luôn cho anh em này đấy anh em không mạnh không nhẹ được hết anh em nhé Đây, ờ, thì ờ, ván đầu tiên này là máy báo tôi một dung một dung là đánh xỉu anh em nhá đấy mở cho em tiếng đầu tiên này đấy, ok cho anh em ba ba một bảy điểm xỉu đấy test tiếp cho anh em này đấy, sóc mạnh không nhẹ được hết anh em nhá máy báo rất chuẩn xác luôn một dung này hai dung này ấy máy này báo tôi hai dung anh em nhá ấy mở cho anh em này có tài luôn anh em nhá ok chưa anh em sáu ba hai mười một điểm tài ấy rất chuẩn xác anh em tiếp tiếp cho anh em ăn nữa này đấy ván này máy báo tôi một dung này đấy máy này báo rất chuẩn xác luôn anh em chỉ cần sóc xong đặt xuống 1 đến 2 giây máu máy sẽ báo luôn cho anh em đấy ván này là tôi đánh xỉu anh em nhá một dung này đánh xỉu này đây mở cho anh em này ok chưa anh em năm ba một chín điểm xỉu đây test tiếng kỷ niệm cho anh em nhá đây này tôi sóc dài luôn cho anh em này đấy đặt xuống một đến hai giây máy báo luôn cho anh em đấy ván này thì uh, máy báo tôi một dung đấy một dung thì tôi đánh xỉu anh em nhá đây mở cho anh em xem có xỉu này ok chưa anh em ba ba bốn 10 điểm xíu đấy rất chuẩn xác luôn đấy thì là lượng video không nhiều đấy mỗi bộ môn tôi test cho anh em ba năm tiếng bạc để anh em biết hội hiệu quả của máy như nào thôi thì uh, tôi chuyển sang cái bộ môn uh, sóc đĩa cái sóc đĩa thì nó cũng có hai nhịp dung thôi đấy Giờ, sân chơi người ta đang chơi tài xỉu mà người ta không chơi tài xỉu nữa người ta chuyển sang chơi, chơi sóc đĩa anh em chỉ cần tắt máy đi đấy anh em lại bật lên anh em chuyển sang cái nấc chơi uh, sóc đĩa này đấy anh uh, anh em lại đút vào túi quần túi áo đấy nó báo dung cho anh em để em chơi anh em nhá đấy tôi lại bỏ trong cốc để nó vọng lên anh em chơi cùng tôi này đấy test luôn cho anh em nhá Đấy, ván này thì ván đầu tiên thì máy báo tôi hai dung hai dung này trăm trăm anh chặn rồi anh em nhá ấy mở cho anh em này ấy có chặn luôn anh em nhá đấy sấp đôi này ấy với, với cái sóc đĩa này anh em vào sân chơi ấy, nói chung là vị nào cũng được Ê, vị bài ná vị thuốc hay là vị vỏ loang bia hay là vị hạt dưa là báo được chuẩn xác hết cho anh em nhé đấy test tiếp cho anh em này giải xong ngắn được hết anh em nhé cứ đặt xuống một đến 2 giây đấy ổn định vị là máy nó báo cho anh em luôn đấy, tiếp tục máy báo tôi hai dung này đấy hai dung này đánh chặn anh em nhá đấy mở cho anh em này ok anh em tứ tử trắng này đấy test tiếp cho anh em bát nữa này bát <laughs> nữa này không là thật được hết anh em nhé tiếp tục máy báo tôi hai dung này đấy, mở cho anh em xem có sẵn không anh em nhá ok anh em sắp đôi này đấy ván này sóc nhẹ cho anh em này đấy máy có báo không đấy thì ờ, cái ván này thì máy báo tôi một dung ấy một dung là trăm trăm anh nhá này ấy mở cho anh em này xem con không này ba trắng anh em nhá đấy test cho anh em tiếng kỷ niệm này Cái này máy báo tôi hai dung này, đấy có bao tiền anh hết chẵn này, tính kỷ niệm cho anh em này. Ok anh em sấp đôi này, đấy chuẩn xác luôn. Đấy, tôi chuyển sang cái bộ môn uh, bầu cua này. Đấy bầu cua thì cũng như tài xỉu dòng đĩa thôi dụ anh em không chơi nữa anh em lại tắt máy đi đấy anh em ờ, muốn chơi sang bộ môn bầu cua thì anh em bật máy lên anh em ờ, chuyển sang cái cái mức ờ, cái nấc chơi bầu cua này đấy tôi lại bỏ trong đây này thì cái hình thức chơi như nào thì bầu cua thì nó có có sáu mặt tương ứng với sáu nhịp rung đấy bầu là không rung đấy cua là một rung ngắn tôm một rung dài cá là hai rung ngắn gà là hai rung dài nai là ba rung anh em ở nhà anh em cứ học thuộc đi anh em bỏ 50 phút anh em học thuộc anh em vào vào sân chơi anh, anh em kiếm được tiền rồi anh em nhá em vào test luôn cho anh em này ở ờ, bán này thì máy báo tôi là hai dung dài đấy hai dung dài con gà anh em nhá đấy mở cho anh em xem con gà con này ok cho anh em đấy một gà một tôm và một bầu đấy cái bầu cua ờ, bầu cua này anh em vào sân chơi ấy, người ta chơi bất cứ hột gì cũng được ấy hột uh, ờ, hộp giấy hột uh, xốp hoặc là hột gỗ là nó báo chuẩn xác hết cho anh em nhá đấy test tiếp cho anh em này đặt xuống là một hai giây máy báo luôn cho anh em nhá ván này là máy báo tôi là hai dung ngắn hai dung ngắn là đánh cá anh em nhá ấy mở cho anh em này ok cho anh em hai cá một gà luôn đấy rất chuẩn xác luôn đấy test tiếp tiếng đỡ cho anh em này đấy sóc mạnh sóc nhẹ được hết ván này thì, à, máy báo cho tôi là một dung dài em một dung dài đánh con tôm này đấy báo tiền đánh hết tôm này ok cho anh em một tôm một bầu và một nai đấy rất chuẩn xác luôn Đấy, thì nhiều anh em cũng thắc mắc là cái máy nó kêu to vậy đấy, và anh em vào sân chơi người ngồi cạnh người ta có nghe đấy không đấy thì uh, bây giờ tôi tiếng này ờ, một hai tiếng cuối tôi sẽ cầm lên cho anh em đấy tôi sóc xong tôi ờ, sẽ dí dần uh, gần vào cái máy quay này để xem anh em có cảm nhận được cái độ rung của nó không anh em nhá đấy test luôn cho anh em này đây tôi để gần này xem anh em nghe không nhá con này là máy báo tôi là hai dung dài này hai con dài đánh con gà anh em nhá ấy anh em có nghe gì không ấy khẳng định là không luôn anh em nhá ấy chỉ một mình tôi tôi cầm được là tôi cảm nhận được độ dung của nó thôi ấy con này đánh con gà này mở cho anh em này một gà hai tôm chuẩn xác chưa anh em đấy test anh em tiếng kỷ niệm này đấy, xem anh em nghe không nhá con này máy báo tôi là một dùng ngắn này một dùng ngắn đánh con cua anh em nhá ấy mở cho anh em một cua không này đấy ok cho anh em một cua một gà một nai ấy thì anh em không chơi nữa anh em phải tắt máy đi này đấy ấy thì như vừa rồi đấy tôi cũng đã test test qua độ hiệu quả cho cho anh em xem rồi đấy thì anh em nào quan tâm anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình anh có nhân viên tư vấn miễn phí 100% cho anh em ấy thì ờ, công ty tôi có hai cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn ấy cơ sở hai là bến xe mỹ đình hà nội anh em gần đâu anh em qua đấy, đấy anh em qua anh em cầm bát đĩa quân vị của anh qua đấy có nhân viên hỗ trợ thử hàng thế nào cho anh em anh em ưng ý anh em mang về anh em kiếm tiền thôi đấy, thì uh, ngoài ra công ty tôi còn cung cấp đồ bịp về bài ná đa gà đấy các phần mềm hack game các bản game online đổi thưởng anh em đang chơi bản game nào anh em cứ alo cho tôi tôi tư vấn miễn phí cho anh em thì uh, anh em mua hàng của bên công ty tôi công ty tôi có trách nhiệm là bảo hành cho anh em hai năm anh em nhé đấy trong trong hai năm anh em chơi máy móc có bị uh, ảnh hưởng gì thì anh em cứ mang đây đấy, chúng tôi sẽ sửa không đấy một nghìn phí nào của anh em nhé đấy thì thời lượng video không có nhiều đấy tôi xin uh, kết thúc video tại đây đấy, chúc tất cả anh em luôn là những thắng các sân chơi của mình chào tất cả anh em